Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Viettel 88 Video ngày hôm nay mình xin gửi tới các bạn những hình ảnh mới nhất về chiếc MacBook Air 2017 MQD32 Chiếc MacBook Air đang hot nhất trên thị trường hiện nay Và nhân đây mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Trung đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Viettel 88 Anh Trung đang cần tìm một chiếc máy phục vụ công việc văn phòng Yêu cầu máy mỏng nhẹ, cấu hình tốt sau khi tham khảo một số dòng máy và sự tư vấn nhiệt tình của các bạn chuyên viên bán hàng